Hello. Vâng, xin được kính chào quý vị khán giả cùng tất cả mọi người ạ. Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Huyền Trang 01. À, đến với kênh Huyền Trang 01 thì Huyền Trang hoàn toàn xoay cầu miễn phí cho quý anh chị để quý anh chị tham khảo hàng ngày. Thì quý anh chị yêu mến kênh thì quý anh chị hãy nhớ đăng ký kênh cũng như ấn like ủng hộ Huyền Trang ạ. Đó một cái là cái động lực tốt nhất để cho Huyền Trang làm tốt à, à, video hơn, à, xây dựng kênh của Huyền Trang là nó được tốt hơn giúp cho tất cả quý anh chị thì chúng ta có những cái đường cầu hay những con số đẹp để chúng ta à, chơi mua lô tô à, hàng ngày đúng không ạ thì trước mắt quý anh chị đây chính là cái bản giao diện của kênh Huyền Trang thì hiện tại Huyền Trang đã xuất bản được 4 video rồi thì lượt xem cũng có ngày tăng ngày xuống thì à, hy vọng rằng quý anh chị hãy nhớ đó là đăng ký cũng như ấn like ủng hộ cho Huyền Trang để Huyền Trang có động lực tốt nhất Huyền Trang đưa ra những cái đường cầu hay những con số đẹp cho anh chị để chúng ta chơi tham khảo hàng ngày đúng không ạ quý anh chị yêu mến kênh thì quý anh chị hãy nhớ đó là bấm like và ấn đăng ký kênh ạ và sau đó quý anh chị click vào biểu tượng chuông à, để đây à, chọn tất cả để được theo dõi những cái video của Huyền Trang cập nhật à, sớm nhất mỗi ngày cho quý anh chị nhé và quý anh chị có những cái lời động viên những cái lời à, bình luận góp ý cho Huyền Trang thì quý anh chị hãy nhớ rằng đó là ấn à, bình luận cũng như ấn theo dõi cho Huyền Trang để Huyền Trang có động lực tốt nhất Huyền Trang đưa ra những cái đường cầu những con số cho quý anh chị tham khảo hàng ngày quý anh chị nhé À, và quý anh chị đó là cái niềm động lực tốt nhất cho Huyền Trang để Huyền Trang cố gắng và hoàn thiện hơn cũng như đưa ra những cái con cái dự đoán những con số ờ, tốt nhất cho quý anh chị chúng ta chơi chúng ta tham khảo hàng ngày quý anh chị nhé và trước mặt quý anh chị và các bạn đây là bản kết quả mở thưởng của chúng ta vừa sổ ra xong đúng không ạ mở thưởng ngày thứ năm ngày 16 tháng 6 năm 2022 à, đối với ba đài đó là Tây Ninh An Giang và Bình Thuận ạ đây đối với có đài Tây Ninh An Giang và Bình Thuận Đối với đài Tây Ninh thì chúng ta có đầu là con số 86 và đuôi là con số 42. Đối với đài An Giang thì chúng ta có đầu là con số 79 và đuôi là 03. Và tiếp theo tới đài Bình Thuận thì chúng ta có đầu là con số 53 và đuôi là con số 90. Nhìn chung các đầu lô tô thì à, quý vị à, có thể thấy ở đài Tây Ninh của chúng ta à, từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì à, con số sổ đã khá là đều ạ. Không có đầu nào bị câm ạ. Tiếp theo đối với đài An Giang thì à, cũng không có đâu nào bị câm Ngày hôm nay thì à, đài An Giang và đài Tây Ninh là con số sổ ra khá là đều quý anh chị ạ. À, duy nhất đài Bình Thuận thì của chúng ta đã bị câm đó là đầu số 1 và đầu số 2, đầu số xin lỗi quý anh chị, số 1, số 3, số 4 ạ. À, với văn bản kết quả mở thưởng ngày hôm nay thì có quý anh chị nào trúng được lô à, được à, đầu đuôi thì à, Huyền Trang xin chúc mừng tất cả quý anh chị nhé. Còn quý anh chị nào không ăn được ngày hôm nay thì Huyền Trang cũng xin gửi lời chia buồn tất tất cả mọi người ạ. Thì ờ, cuộc chơi nào cũng có ngày thắng ngày thua đúng không ạ? Cũng có ngày thắng ngày thua, có lúc được lúc mất. <laughs> Đấy mới là cái trò chơi, mới là cái cái uh, chúng ta để chúng ta có những cái động lực và những cái cố gắng để chúng ta hoàn thiện hơn đúng không ạ? Và điểm qua các bài kết quả mở thưởng của ngày hôm qua thì ở trên kênh của Huyền Trang có bắt cho quý anh chị thì uh, Quý anh chị cũng đã biết rồi, một số thời gian gần đây thì Huyền Trang bắt cho quý anh chị là những con số sổ ra khá là đều. Khá là đều ạ, quý anh chị ạ. Thì duy nhất ngày hôm nay thì chúng ta nhìn lên bảng kết quả thì à, những con số Huyền Trang chốt dự định cho quý anh chị thì cũng à, bị lộn xào quý anh chị ạ thì à, không biết là, là là kênh của Huyền Trang thì chốt 3 ngày thông thì ăn liên tục Ừ, không hiểu tại sao lượt xem và lượt like của quý chị quá ít cho nên là Huyền Trang cũng khá là buồn cho nên là vì cái uh, nỗi buồn đấy cho nên Huyền Trang soi số nó không được uh, chuẩn cho lắm à, quý chị ạ cho nên ngày hôm nay thì uh, nhìn lên bảng kết quả thì cũng khá là buồn rồi à, không có những con số cho chúng ta để chúng ta uh, thắng trong ngày hôm nay đúng không ạ thì quý chị hãy ủng hộ cho Huyền Trang để Huyền Trang có động lực tốt nhất quý chị nhé để Huyền Trang à, soi ra những con số và đưa ra những con dự đoán tốt nhất cho quý chị để chúng ta tiếp tục à, nối tiếp trường hàng thông ạ đúng không ạ ở đây tây ninh thì huyền trang có chốt đó là bao lô 63 và 79 ạ 63 và 79 thì à, trên đài tây ninh của chúng ta 63 không có không có 63 và không có 79 quý anh chị ạ rất tiếp À, và tới đài An Giang thì chúng ta có 63 và có 90. Thì à, ở đài An Giang chúng ta 63 và 90 thì ở đây lộn xào thành con 36 quý anh chị ạ. À, cũng khá là tiếc. Không biết quý anh chị nào có đánh lộn không? Nếu đánh lộn 6336 thì chúng ta được chén là con 36 quý anh chị nhé. Còn à, chúng ta không đánh lộn thì cũng à, Huyền Trang cũng xin lỗi gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả mọi người đúng không ạ? Thì cũng có ngày này ngày kia à, Đúng không ạ? Không không thể ông chị nào nói là thắng 100% liên tục được. Đấy. Cho nên là, là những người nào mà nói như vậy thì là chỉ là nói à, dóc thôi quý anh chị nhé. Ừ, còn Huyền Trang thì Huyền Trang có sao Huyền Trang nói vậy thôi. Và 90 thì cũng à, không có. Tiếp theo tới Đào Bình Thuận. Chúng ta có con lô 32 và 98. 32 và 98. Ờ, rất tiếc các bạn ạ không có đó ạ thì à, ở đây an vâng. sang à, huyền trang có chốt là 36090 thì rất tiếc à, nó lại lộn về cái đài à, tân ta lộn đài bình thuận các bạn bình thuận thì nó về hai nháy luôn 90 đầu đuôi luôn à, cả lô cả đầu đuôi luôn quý chị ạ cũng khá là tiếc còn nếu mà quý chị nào lấy những con số này mà quý chị bao lô cho ba đài thì chắc chắn chúng ta sẽ thắng rồi ạ à, đầu đuôi thì chúng ta cũng khá là tiếc quý chị này Huyền Trang có chốt nếu Huyền Trang chốt có bốn số thôi quý chị ạ đấy thì ba đài quý anh chị có lộn lại thì thành 8 số thì chúng ta chúng ta sẽ chiến thắng được con 0990 này quý anh chị nhé còn Huyền Trang thì chốt 09 thôi thì ở đây nó về đầu đuôi nó đặc biệt nó là 90 thì cũng không ăn được còn nếu quý anh chị nào biết cách ấy, chúng ta có đánh lót chúng ta lộn thì chúng ta vẫn gặt hái được thành công quý anh chị nhé tôi điểm qua kết quả của ngày hôm nay tôi cũng uh, không có gì là buồn lắm quý chị ạ chúng ta cũng là có cái động lực đó là nó bị lộn thôi hoặc là nó bị uh, chệch đài thì không sao cả quý chị hãy nhớ rằng uh, đăng ký kênh cũng như ấn like like nhiệt tình thả tim nhiệt tình cho chia sẻ nhiệt tình cho thanh à, cho huyền trang đúng không ạ để huyền trang có động lực tốt nhất huyền trang sẽ chốt cho những con số ngày mai cho quý chị để chúng ta tiếp tục nối tiếp chuyện ngày ăn thông quý chị nhé và bảng kết quả mở thưởng của chúng ta cũng đã sổ ra rồi thì huyền trang có điểm qua à, những con số cho quý anh chị đấy thì uh, quý anh chị có biết trước được là chúng ta đã gặt hái như thế nào đúng không ạ thì uh, sau khi đã nghiên cứu và phân tích thì Huyền ta sẽ đến phần à, như mọi khi chúng Huyền Trang sẽ đến phần chốt số uh, công khai vào ngày mai dự đoán kết quả giả số vào ngày 16 thứ sáu ngày 16 tháng 6 cho quý anh chị tham khảo đúng không ạ thì quý anh chị hãy uh, nhớ like và ấn đăng ký kênh ủng hộ Huyền Trang quý anh chị nhé để Huyền Trang có động lực tốt nhất ờ, Huyền Trang sẽ soi ra những cái đường cầu hay những con số đẹp để cho quý anh chị để ờ, chúng ta tham khảo hàng ngày ạ thì ngày mai của chúng ta là ngày 17 ờ, tháng ngày thứ sáu, ngày 17 tháng 6 năm 2022 đúng không ạ chúng ta gồm có ba đài đó là Vịnh Long Bình Dương và Trà Vinh đối với đài Vịnh Long thì Huyền Trang có chốt cho quý anh chị bao lô đó là con 75 và con 08 và tiếp theo tới đài Bình Dương thì Huyền trang có chốt cho quý chị tham khảo đó là con à, xin lỗi quý chị con 98 ạ và con 78 ba lô cho đài Trà Vinh thì Huyền Trang sẽ có con lô 36 và 70 còn đối với đài à, ba lô ba đài đầu đuôi cho quý chị thì Huyền Trang sẽ có con 54 89 uhm, và tiếp tục đó là con 62 74 trên đây là những con số à, dự đoán kết quả dự số miền Nam à, vào ngày mai, ngày 17 tháng 6 năm 2022 cho tất cả quý anh chị tham khảo vào ngày mai. Thì quý anh chị yêu mến kênh thì à, hãy nhớ rằng bớt chút thời gian à, ấn like, ấn chia sẻ để cổ vũ tinh thần cho Thanh Huyền Trang để Huyền Trang có động lực tốt nhất để Huyền Trang đưa ra những cái dự đoán giúp cho tất cả quý anh chị để chúng ta chơi để chúng ta vào bờ hàng ngày đúng không ạ? À, và mục đích lớn nhất của Huyền Trang đó là chia sẻ miễn phí hàng ngày cho quý anh chị để chúng ta tham khảo à, hàng ngày. À, Huyền Trang không có thu phí, không có đòi hỏi gì bất kỳ gì của quý anh chị cả. Chỉ cần một nút like yêu thương của quý anh chị, cổ vũ tinh thần. Để đó là cái động lực tốt nhất để Huyền Trang sẽ đưa ra những con số à, cho quý anh chị tham khảo nhé. Và cuối video thì Huyền Trang xin chúc tất cả mọi người ngày mai chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn ngày mai chúng ta sẽ rực rỡ tăng bừng quý anh chị nhé xin kính chào và hẹn gặp lại khung giờ này vào ngày mai ạ